cảm giác nó ngon ngọt cái thịt tươi nó ngọt quyện thêm với da nó dai dai cộng thêm cái um, cà này các gia vị nước măng chua rất là hợp tôi nghĩ là thực sự là quá chuẩn chào tất cả các bác Chúc các bác một ngày buổi sáng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay kênh Dạ Thực chúng tôi sẽ gửi đến các bạn, hướng dẫn các bạn một món gọi là ẩm thực độc đáo của người Lào đó là món lạp Lào nha các bạn nhé chỗ để anh em ờ, dạ thực ờ, tụ tập ăn uống ờ, đúc rút kinh nghiệm sau những chuyến đi đây là nguyên liệu chính để làm món lạp Lào hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái món lạp Lào này nha đây này đây là thịt bò hoặc thịt trâu cũng được Nhưng hôm nay tôi làm bằng thịt bò đây này Vậy này xong rồi có da của nó nhé tôi chuẩn bị sẵn rồi da nó nướng đi đây này da nướng đi đấy đây có lạc này đây có nước măng chua mờ khén súp mì chính tôi đã cho hết vào trong đấy rồi đây những nguyên liệu cần thiết đây có tỏi này có ớt nha các bạn nhé hoa chuối thái sẵn đây là lá hạt dổi lá hạt dổi này không thể thiếu trong cái món lạp lào này lá nhội lá nhội này lá chát ấy ăn cho đỡ uh, ấy ăn cho tránh đau bụng này đấy, rau thơm các loại cà nữa các bác nhé đấy những cái món này tôi sẽ quay ở khung cảnh này cho các bác xem nhé đây tôi quay ở ao tôi đấy, cho các bác xem và các bác ngắm đây, bây giờ là tôi bắt đầu sẽ vào ờ, ừ, làm các quy trình cho các bác xem. Được không ạ? Đây. Trước mắt đây là miếng thịt đây nha các bác nha. Đây, miếng thịt. Chúng ta thường nên lấy thịt bắp. Cả thái. Đấy. sắc lắm. đây thịt miếng thịt rất là ngon đấy các bác nha đây. ta thái chỉ nhé thịt này chúng ta sẽ thái chỉ người thì ờ, thái ờ, mỏng thế kia ừ, nhưng có người thì chuẩn bị của lạp lào là phải thái chỉ này các bác này Đấy, chỉ như thế này, này. Ừ. Phải chỉ cho các bác nhé nhiều đâu ạ đây, cái thái chỉ cho này nha các bác nha Đấy, ra, da này phải nướng đi à, nướng nó vàng như này Đấy nướng vàng này thì con đầu thái thái thật mọng mà cũng thái chỉ như thái thôi còn cái thịt kia chúng ta thái hạt lựu thái hạt lựu thái ờ, vương ờ, con cờ nhưng mà thái thật nhỏ để cảm giác ăn nó nó nó nó, nó, nó vừa miếng và chúng ta cảm giác nó nó không không không sợ nó sống đây thịt đã cho vào đấy rồi caramel quay cái này hộ bố cái quay cái chỗ thịt này đấy thịt với ấy trộn vào đấy các bạn nhé chúng ta làm bao nhiêu chúng ta thái bấy nhiêu chúng ta ăn bao nhiêu chúng ta thái bấy nhiêu thôi chứ cái này không thái nhiều thái nhiều ăn nó vị của nó đi khi nào đồ thì lúc nào cũng tươi sẵn rồi bây giờ là đến phần thái cà nhé bạn nhé đây quả cà như này thôi thái đơn giản thôi thái như thế thôi thường là mình thái ờ, hạt lựu kia thì ờ, mình sẽ dùng thìa đến lúc mình ăn là mình sẽ dùng thìa hoặc dùng đũa mình gắp mình gắp mình gói lá đây tiếp theo là chúng ta sẽ có rau thơm đây là rau thơm rau thơm các kiểu nha đầy đủ các loại rau thơm miếng vịt các thứ các kiểu đúng rồi chúng ta cho vào đây cho vào bát đây thêm một phần hoa chuối đây phần hoa chuối đây nha các bạn nha đây là lá lá hạt rổi lá ăn lá rổi ăn lá chứ không phải rổi ăn hạt lá này không thể thiếu được có thể là chúng ta đang thái vào đây cũng được mà chúng ta ăn ăn ăn ăn ghém cũng được tôi tôi thường thái luôn vào nhiều người vẫn thích ăn ghém nhiều người cũng thích ăn ghém hơn rồi đến tỏi nha các bạn nhé đừng ăn nhiều nhiều tỏi mà món này ăn nhiều tỏi ra đập dập ra ăn nhiều tỏi vào thì nó tránh được ai bụng dạ yếu ấy. Thì, thì, thì có thể là ăn thì không gây đau bụng món này thì ít khi bị đau bụng lắm gia vị đầy đủ chuẩn vị của nó ờ, đến lượt ớt ớt này là món không thể thiếu được trong cái lạp lào này các bạn biết ẩm thực của lào thái là, là mang phong cách là cay phải rất nhiều ớt rất nhiều cay rồi kiểu bốn năm quả ớt vào chỗ này nhưng mà thực ra ăn món này là phải cay nó mới ngon chứ còn nếu mà không cay thì không không đúng vị của cái lạp lào này đâu lạp lào thì tôi nói với các bạn là có hai loại lạp một là lạp ừ, lạp pịa lạp pịa là đun nước nậm pịa lên chắt lọc lấy để trộn nhưng mà món của tôi thì là món lạp chua thôi tôi tôi không thích cái món lạp pịa lắm không hợp với người Việt lắm người Lào rất là thích người Lào người Thái rất là thích món đấy Thái Lan ấy. mà tôi thích lạp chua lạp chua thì chủ yếu là nước măng chua đấy, nước măng chua thôi chứ không không vắt chanh đây là nước măng chua tôi đã chuẩn bị sẵn rồi trong nước măng chua này có muối trắng này có mì chính này đấy lại có một khén này tôi cho ít hạt rổi vào nữa đấy giờ đến đoạn giai đoạn trộn nha các bạn nhé cho nước măng chua này vào đây đấy, tôi sẽ cho nước măng chua vào đây tôi sẽ trộn đấy tôi sẽ trộn đều món này lên quyện vào nhau nhé các bạn nhé da này tất cả mọi thứ tôi trộn vào đây Đấy, các bạn đã thấy đều đều chưa? Đây, thịt này quyện vào nhau, nước măng chua quyện vào nhau thành chén sệt tiếp theo khâu cuối cùng là cho lạc vào các bạn ở bên Lào thì người ta cho hay cho gạo rang những kiểu làm thính tôi tôi thích ăn kiểu này Đây. Bây giờ chúng ta đã được một món lạp lào nguyên chất Tên tên tên tên Chuẩn vị lạp nào Đấy, các bác thấy chưa Chúng ta đã được một set Một đĩa như thế này Giờ tôi test luôn Thử cho các bạn xem Tôi cho lá Nhội Quấn vào đây Nước măng chua xiên xệt xiên xệt đây này Đấy. chiến đấu luôn các bạn trời hôm nay khung cảnh quá đẹp luôn à, mời các bạn nhé mời các bạn thưởng thức cùng dạ thực nhé cùng anh em chúng tôi em chưa 18 <laughs> wow mm. cảm giác nó ngon ngọt cái thịt tươi nó ngọt quyện thêm với da dai dai cộng thêm cái um, cà này các gia vị nước măng chua rất là hợp tôi nghĩ là thực sự là quá chuẩn có dịp thì mời các bạn thưởng thức cái món này ừ. nhất là um, hương vị của lào thứ hai là là là, là um, nó ngon lắm ấy nó khó tả lắm ừ xin mời các bạn nhé hôm nào mong được đón các bạn và được thưởng thức cái món lạp lào này ở ao tôi